Đấy, bắt đầu chơi này bài cào mình làm cái đánh liêng mình đánh chắn là ok luôn này. đây đặt là báo rồi này vứt cả báo này báo bốn đây năm nhà chơi Đấy, 9 điểm này nhà là 9 đây 9 điểm này máy một hai ba bốn là 9 những nào là không qua này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 đây các bạn có thể nhìn qua đây là số 24 này tất cả những nhà còn lại không được qua đến số 2 này đấy nhìn cận chuẩn xác luôn này vốn thì là nó, nó là nhất nhá rồi mình sẽ cất cái này đi tiếp tiếp theo là mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái con uh, CVK 700 nhá CVK 700 này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 nhất luôn không mà chuyện sai sạch đâu cả nha chuẩn xác nhà này chỉ có một thôi nhá không có gì mình cũng tăng giảm số người chơi như bình thường bốn này là tăng Đấy. Đấy, rất nhanh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 nó là con iPhone 8 Plus đây mình khởi luôn bên cạnh cái con uh, iPhone 8 mình đang phân phối cả con iPhone X Max này CVK 680 này có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp nhé mình sẽ đánh thử cho bạn một cái con lần con à, iPhone 8 này nhé mình đánh nghiêng đi camera bên này đây kết nối vào tai nghe em chơi em kết nối vào tai nghe nhá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 bên đấy chơi to anh hỏi nó sẽ bên đấy chơi to ừ. to mất thôi mặt to hết rồi đảo đảo ờ về để để không biết gì đeo một cái một thôi ừ. thon này chưa à? mẹ làm cái gì vậy để ý với để ý với mấy cái thằng ấy mơ thơ nha Viền từ từ Tí nữa Mới thở em mới khơi cái này à Tí nữa khắc quen từ đó đeo lúc cái này đó Này không đi Đấy, từ từ đấy Rồi, nhìn bài đi Cứ đứng xa rộng Cứ để từ từ Đấy Nhìn đi gì không? mấy mắt đi, nhìn đi gì chưa? đã nói đi Nhìn từ từ đấy, đó là bạc mới nó hơi cộm cộm à. hơi cộm đúng không ơi đừng nhìn cái gì quay đi tí nó khác hết dịch cái đó tí tiết đấy mà nó là từ bốn chứ đây ừ. đây đây xuống dưới đây xuống xuống ừ. dịch cái đó tí khác hết đúng quay vuông các hoàng ok chưa nhìn đi lấy cái trái này ok thấy chưa đột bật lên được chưa buồn này đây lực ạt đây lực đo Đấy. đây lực phi đây lực ạt đây lực phém đây lực đo chứ là nên đồ được con sao là còn bóng mềm kính này kính mỹ này bốn này nó cái cái móc chìa khóa thì con chín dịch cho dịch cho nó hộp sao nó lên bốn hộp sao à, à. mỏng mỏng bác sĩ ở đây chưa đây bác sĩ ở đây ở đây chưa đây ở đây và bây giờ dùng dùng này pin trên à? đây là cái mặt này tay không không cái này này xuống mặt thôi ừ, đây là một bố này bố đây là của môi vừa bị chế này đây là pram cái là ok rồi đúng không chuẩn đẹp ok lịch buồn hỏi xem ok rồi bạn hai khôi trong sói ấy ừ. lịch pi lịch ạt ừ. cha mông tậpលេខ9លេខ5លេខ4លេខ3លេខ2លេខ7លេខ6Nè, nó học thường Thấy cái đó sượng liền, tao có nó dễ trong đó đâu Cái con này nó sao vậy? món cái đồng tay Dạ, một buôn, buôn Hàng chuẩn luôn, không bao sai được Lọc mùi, lọc bà là nó phải mới khơi à ở thì lên nó ok chưa đã, đã ok mới cười từ bố mày từ bố cái đây dừng con bàn tay mưa này chúng một lúc sau nó quen một lúc nó quen, một lúc sau nó quen xin cái kiến giúp cho nó coi cái có con mắt nó có bị anh nhìn luôn anh bảo nhìn luôn ở đây mà có đăng mà ở đăng à đấy sự băng đăng này tức là người đối diện nhìn không thấy bảo không phải cái gương gì hết gương trần phải phải phải phải chứ còn 30 អានេះលើក7អានេះលើក8អានេះលើក2យើងបកកដែរខ្ញុំមើលជិះដល់ណាអានេះលើកអានេះលើកអាត់អានេះលើក6តែពេលនេះពីរខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំបោកខ្ញុំដឹងឥឡូវយើងឆែកមើលដឹងហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងអាអានេះលើក5អានេះលើក6អានេះលើកអានេះលើកអាត់យើងបើកមកយើងយើងដឹងមកអត់ចង្ខាយើងឃើញបានគាត់có nghĩa là hàng chuẩn hết rồi này pi có rồi nè này hai nút rồi kéo xuống pi pi pi có rồi nè ok chưa kính như này ok chưa cơ cơ chưa anh anh đăng này nào bạn đăng của bạn đã thì bạn mới phun bạn anh dịch anh anh hỏi là xem thì ok chưa ok ok rồi ok đi em mình tính tiền mình ăn ba cọc hô lấy vâng. thêm bao nhiêu bộ bài đi ba phần à, lấy mười mười <coughs> mười bộ bài mười bộ rồi ok thế để làm việc nhá bây giờ à, bây giờ phan đi Ờ, mình cái uh, ờ, lấy bộ bài nào mình kiểm tra bộ bài đó đi thật ờ, là đưa bộ bài rồi không có cái nào không cái, không, cái, này, không ý em là là hàng em chuẩn một trăm cho em bảo hành cho anh không bao giờ sai sạch đi đâu được cả ừ. được chưa hiểu như không không sai được nha ừ. ok thế nhá tại tại qua vô mà phải biết tại dương tin ở đây có tha có nhà tư bài tha khai tha khó hơn thử mà rồi thế rồi ừ. Mình ta dương vô tới đi យើងយកទៅមានអីប្រណិតប្រណិតទាំង10ភូមិសិនមកមិនបាច់ទេគាត់ថាគាត់នេះហើយហើយឥឡូវថាបាច់ទេយកចេញស្រួលទេយ៉ាងនេះដែរcó lanh này ờ, tăng luôn ờ, có có hơi bình thường mà hôm chơi lấy ra sao mà lại cất vào lại nhá su su có phải là khối gì à? thì đâu thì có mấy thì đâu không chơi thì tháo ra cái này phải ngâm nước lại luôn á ngâm nước của nó phải không không chơi ngâm nước của nó luôn ừ. không chơi thì ngâm tháo ra không chơi nhá tháo ra, ra không chơi phải ngâm lại đúng rồi ngâm rồi ok rồi bé được